xin chào các bạn thì hôm nay thì mình xin giới thiệu có một cái uh, tiện ích ờ, rất là uh, mình thấy rất là hữu ích khi mà chúng ta duyệt web à, ví dụ như chúng ta duyệt web trên uh, các hệ điều hành hoặc um, Android thì nó có một cái tiện ích mình thấy mình thấy khá là hay là nó gọi là Spartan uh, uh, Patch Patch to Stop uh, là trở về trang trên đầu ví dụ như thế này vì mình ờ, đang duyệt web mà mình ờ, kéo nó xuống như thế này mà mình muốn kéo nó lên mà chúng ta cầm cái này thì nó hơi bị lâu mình ờ, cầm kéo cái kéo, kéo lên như vậy nó có cái xanh này nè kéo kéo này nè. thì ở trong à, trong à, điện thoại thì mình sàng thấy là gọi là, là back to back to stop à, trở về trên đầu thì đây nó có một cái icon này. chúng nếu mà chúng ta cài đặt vô thì chúng ta nhấn như này này tiện ích rất là tiện ích ví dụ như là mình ờ, hay đọc báo mình uh, ví dụ như là mình kéo xuống như này Đó. kéo xuống mà một mình muốn đọc ở trên hoặc là mình muốn về lên trên đầu mà mình cứ rê chuột hoặc là mình cắm này kéo thì nó hơi lâu thì đây thì mình chỉ giới thiệu một cái gọi là đây ví dụ này hai cần này mình làm như thế này cái mình nhấn lên trên đầu luôn để nó gọi là đây stop to stop button này à, ờ, đó. À, để cài đặt thì chúng ta có thể làm như sau nếu mà các bạn à, xài um, à, à, đây Chrome thì chúng ta làm như thế này à, cốc cốc thì cũng bị giống như thế này thôi à, cốc cốc Opera hoặc Firefox đều làm được nhưng mà mỗi cách làm nó khác nhau đây là đối với chrome hoặc là không cốc chrome thì chúng ta rê chuột lên cái số ba chấm này chúng ta kéo xuống và chúng ta xuống cài đặt nè. ở đây chúng ta vô cài đặt thì thấy nên đang vô cài đặt thì nên tiện ích tiện ích chúng ta kéo xuống kéo xuống ờ, phần ờ, là tải thêm tiện ích này thì các bạn copy cái từ ờ, này đánh cái từ là này stock to stop button này. ta bật vô đây ok để chúng ta tìm tìm đây cái này chúng ta thêm vô à, chúng ta ấn ok để nó thêm tiện ích vô sau khi nó thêm thì nó là cái bảng thiết lập cho ta à, mặc định thì chúng ta rê chuột thì thường thường để cái con chuột ở dưới chỗ này để chúng ta dễ đưa lên đưa xuống tại vì những nhiều khi mình ta để cái icon ở trên này thì mình cũng mất công phải đưa lên như này bình thường là mình để dưới góc phải à, phía dưới thì chúng ta chọn chốn ờ, hiển thị này như này button này, logo này chúng ta chọn đây ở đây là phía dưới mà bên phải này, này phía dưới bên trái và phía dưới ở giữa thì chúng ta bình thường chọn ờ, phía dưới mà bên phải rồi chúng ta tắt đi rồi chúng ta refresh lại cái ờ, chương trình chat phát chúng ta bắt đầu thử nghiệm nó ví dụ mình vô đọc đọc tin nhắn 24 giờ đi đây đây chúng ta kéo xuống là nó, nó hiển thị cái cái mũi tên này lên rồi chúng ta không cần cầm cầm lên cầm cầm xuống đó ta ấn lên là nó lên trên đầu cho mình luôn nó là tiện ích cho những người nào thường hay đọc báo mà giống mình thì nó đọc hay đọc báo mà cứ đưa lên đưa xuống ờ, để tiện đó. rất là tiện rồi nó cứ kéo xuống chút xíu là nó sẽ hiện cái icon này lên rồi chúng ta lên trên đầu rồi xin chào các bạn nhé hẹn à, gặp lại các bạn trong cái clip sau đây ở trong Opera hoặc là Facebook thì vẫn xài được ok xin chào các bạn nhé hẹn gặp lại